Nice, nice. Tao sắp trượt ngang núi chết rồi. Trượt tí xuống tao đỡ. 80 mét kìa à? <laughs> Úi giời ơi. Con mẹ. À, tao làm một shot ảnh rồi. Xuống được. Ôi ôi đừng. Xuống được, xuống được. Bạn bản lĩnh bản lĩnh. Ôi thôi. Ôi, chết queo rồi à? Có đoạn ấy tự nhiên ngã mà chết được ạ. À? vào đây vào đây vào đây tạo phòng đấy tối này người tạo phòng nó không có đây đấy tối thì bây giờ phải đi đi đến cái ngôi nhà này để để ngủ thôi tối này săn được sao được tùy thôi tối nó có giờ buổi tối có một con râu đia trước mặt tao này Gọi về bắn chết cụ luôn dạ. Gọi nhầm giúp cụ rồi Ít mẹ chạy là sơ ma bó mẹ Phải chạy lên tròi này mới mở được map Tao đã chưa mở map rồi chạy lên tròi tao mở map đã Gì nổ súng rồi bắt nhầm. Đây rồi, nó chạy về gần tao rồi Hay quá Đấy là tao bắn đấy Cứt, tao gọi nãy giờ Hai con Một bé Chết đéo à Chết gì, mà bắn nó mồm rồi, phải đi tìm nó thôi Phọt máu này tại phải lâu rồi này tuyết chân này rồi tao đang đi đúng đường rồi. à đấy thấy vết máu rồi đây rồi trời ơi đây đến chỗ tao đây game gì dễ vậy phải vừa vào phát ăn được rồi không phải phải có đồ đúng để gọi nó về nó gọi nó về gần mình mình chỉ việc núp mà bắn thôi à. Ơ kìa, nhặt rồi à? Ừ Nhà kinh nghiệm thuộc về tao Thôi đi ngủ đi Không bắn được nhau đâu ừ, Sao biết tao ngắm ừ. Nhìn thấy mày đang ngắm còn gì nữa Trời sáng ngay rồi, ngủ đéo đi Kéo, kéo cơ, kéo cơ Đây, về đây có có cái nhung hương này. À. Sao đéo chui qua đây được? Đấy, sưu tầm này. Đâu? Không nhìn thấy à? Dưới chân này. Cái đấy để làm cái gì? Thì nó là một cái kiểu để mình thu thập thôi. Đây vào đây tủ à, mua mua đồ này. Đéo tiền phải đi bắn cho ờ, có tiền mày mày có cái còi bíp bíp không không có đây ba nghìn tiền tiếng, tiếng con này này con rô đê thôi ừ đấy lấy lấy cái còi đấy để đi săn cái có sẵn rồi free cái màu tím tím gì à màu đen đen gì nó đâu ờ, gì ờ, ờ. có thôi đi ngủ đi buồn ngủ quá mà vào vào đi Đấy, ăn cơm rang không? ăn được kéo đâu? Bị to à? tôi đi ngủ đây? xe đến mấy giờ? Lại ngủ mất Sao tiền. Sáng sớm đi. Ngủ mất 250 tiền, đéo ngủ đâu. Ừ. Tôi ngủ đi. Mày nhà trọ sợ mà. Mày... Ngủ cho nó nhanh, mày mắt cận buồn tao buồn ngủ lắm rồi. Nhanh đéo gì? anh đéo ngủ được. Thế bây giờ thích mấy giờ? 7 giờ, giờ sáng, sáng nhá, 5 giờ sáng nhá 5 giờ okay. đi, 7 giờ tí nó, nó trôi qua nhanh lắm <laughs> Được chưa? Đây, thì, à, bây giờ mình ra đến chỗ săn là đẹp Đi đi đi đi đi Đi vào cái đường đất này đi Bọn nó trong này chắc đông lắm Ok, sao có con thỏ chết ở đây? Đấy, con gì kêu ấy, à, chim à? Bị con chó ăn Đấy, đấy, đấy, đấy, nó, nó, nó, nó, nó, nó trước mặt, nó trước mặt, nó trước mặt Gọi đây Thì trước mặt à? lại một con thỏ nữa đúng không? Hình như thế Đấy Đúng rồi Con cáo ăn giờ này mà Lúc mình dậy là 5 giờ chạy ra đây Cáo chạy ra bên trái rồi Đấy. Đây, chiêu mặt. có gì đấy? Cáo, cáo, cáo, cáo. Đây, gần này, gần này, gần này. Ô, lộ à? Sao nó cảnh báo ấy này? tao thấy ở đây trước mặt tao này. Bắn nói Sao cục, sao cục đá? Đi về ra súng không được? Đổi súng kiểu gì nhỉ? Cục đá nào đấy? Trước mặt tao. Tao thấy, tao thấy, tao thấy, tao thấy nó, tao thấy nó từ từ. thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy trúng trúng trúng trúng trúng trúng trúng trúng rồi trúng rồi nó chạy nó chạy đây đi đi đi đi đi vết máu vết máu vết máu check vết máu chúng là kiểu gì cũng chết rồi chẳng qua nó khỏe quá nó chạy được thôi mày không check máu à đây máu đây máu bên này mà đấy chạy ra bên đường rồi đây rồi đây đây rồi đấy khó à việc khó cứ để anh đi thôi người anh em đi thôi mình đang ra trường bắn đấy đi rồi gặp con gì quất con đấy mới săn được một con thôi săn được con nữa rồi đi ngủ thì mẹ không kéo từ giờ sáng đã săn được con gì thì <laughs> nhỏ ấy cái xịt xịt này có cái tác dụng gì đấy xịt đấy để để nó không bị lộ mùi ấy. ừ. đi cái hướng mà nó thấy cái hướng màu xanh lá không còn đấy hướng gió ấy ra nó thấy hướng xanh lá gì đâu trên bản đồ à trên la bàn ấy à. còn đây hướng gió à. Ra. Cái vườn quốc gia này ít thú quá Bảo rồi cả map có hai con mà bắn mẹ con lúc đầu rồi tinh đá động tinh gì luôn nhỉ cái chỗ này xây lều xây lều để bắn ấy cái mặt, trước mặt trước mặt trước mặt gạ gạ gạ chịch gạ chịch trước mặt cáo con cáo con cáo cáo á ừ, tiếng gà nghe như kiểu mắc thóc vậy gần lắm rồi chết mẹ mày còn kêu bên kia nữa ta nó biết là mẹ mày nó về chỗ tao hay chỗ mày Ô, mẹ bị phân vân đấy mày cách nhau 100 mét lận đây rồi bố mày thấy rồi con cáo này Trước mặt tao, trước mặt tao, trước mặt tao Ờ kìa sao cảnh báo warning Đi đi đi đi À hình như bị mùi à xin mùi, xin mùi Tao mẹ đứng đầu gió luôn ạ Tao đứng đầu gió Ở ờ, sau cái bụi cây mẹ Nếu biết chạy đi, đi chưa Cái cửa mùi là cái số mấy nhỉ Số 8, 19 ấy chạy mẹ thôi đây rồi đây đây vẫn vẫn vẫn ở đấy vẫn ở đấy nó là ở sau đống cây này làm sao mà, mình bắn được nhỉ ok ta ta bên này ta bên này đang bò cứ gọi đi gọi luôn đi ra ở chênh chênh giữa tao mày cái con gà hen kia tao vừa gọi bên này xong tao có nghe tiếng mày gọi này đéo đâu ừ, tao hiểu trước mặt mày rồi ơ à, sao ở bên trên nhỉ nó vòng bên trên nó vòng nó vòng nó đi vòng nó đi dò mà cẩn thận lắm bọn thú đấy thế thì mày lên tao ơ à, đâu rồi thấy hiện gì lên nhỉ ô nó chạy mẹ gần hướng mày đấy Ờ, chạy tít thế áp xa mà, ra vòng xa Để Xa mấy, tao với mày cách nhau có 130 mét thôi Con này thính như chó ờ, Đây, đây, đây, đây, đây, đây, à. thấy, thấy, thấy, bước, thấy bước chân nó đây à Nó chạy hướng 6 giờ à hướng N. Chỗ tao dưới thấp hơn. Mẹ nhìn lên kia trên toàn bụi. Nó đang cảnh báo đấy. Vẫn đang cảnh báo đấy. Ngồi yên một chỗ em mà. Đây rồi, thẳng hướng N đúng rồi. À đấy nhá, một con hiêu. Vậy. Để các bạn thẳng hướng đấy luôn. Để bắt cáo nữa, bắt cáo mẹ mày để tết. Từ đứng đứng đứng gần gần mày từ cái. Đây đây đây đây đây. Thấy chưa? Thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy thấy. Căng vậy, nhìn thấy cáo luôn ạ. À. mất tiêu rồi mẹ tao bị khuất cái cây ở à, đây đây đây đây ơi thì mẹ mày trách trách trách thấy thấy thấy thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy thấy thấy thấy đuổi theo định bị bắn sớm ấy chắc chắn chúng mất tích rồi để lại đấy con uh, cáo à mình thì cứ nhìn nhầm mình thì con hiêu phải xíu là con cáo đây chúng rồi, chúng rồi, chúng rồi, phọt máu này. Theo tao, theo tao, theo tao. Đấy mẹ mà săn cáo khó lắm. Mẹ hai, tao à, hai, hai con. Hai mắt nhìn thì mới được chứ. À nhầm bốn mắt nhìn mới được chứ. Mày thử vào một mình chơi em. Đây rồi. Trời ơi. EZ EZ Ở đây là của mình nếu nhặt được Vừa nãy mày nhặt được con hươu không à? Ờ, sao tao giờ tân nhặt được con đấy đâu EZ, đi cầy tiếp này À đủ, mỗi thằng một con à? À, mỗi thằng hai con à? Là như nào? Đây mà nhiệm vụ ta được một con, mày được một con đúng không? Ừ Có thằng hai con mới đủ Ông mày cũng hiện à? Ừ À thế cái đấy là thử thách thì như chơi chơi kiểu như chơi thi đấu ấy ai hoàn thành trước là thắng ấy. ai là hoàn thành trước là thắng mẹ biết thế tao nổ súng trước định mày <laughs> thì là đâu thế, thế thế thử thách cái khác nhá à cái Thôi, này là chơi đi. kiểu chơi chơi team à chơi không phải thương nhớ gọi là chơi multiplayer này chỉ gọi là làm những thử thách thôi con chó ơi này, chó tiếp này chó tiếp trực tiếp này Bên trái Vàng Hướng V kép Đấy nhưng con này hơi xa Cái tiếng xa lắm Thì nó gạ, gạ ấy mà, nó sủa gạ trịch mà Không phải uh, sủa báo động đâu Đây là con chim dưới à Mày nhìn từ trên dưới nhìn như con sâu vậy Ui, ôi ôi, ôi Nga Chết rồi Chết chưa? Sao lên được bây giờ? Ê, nó, nó, nó, nó kêu bên dưới kìa Wow, wow, à, nai, nai, nai, nai, nai Nai sư, nai sư Tao sắp trượt ngang núi chết rồi Trượt đi, xuống tao đỡ 80 mét kìa <laughs> Úi dồi ôi Con mẹ à, Tao làm một shot ảnh rồi Xuống được, ôi ôi đừng Xuống được, xuống được, thì bại bản lĩnh bản lĩnh ôi thôi ôi chết queo à có một đoạn ấy tự nhiên ngã mà chết được ạ đủ bây giờ ở đâu về đâu hồi sinh đâu đây sinh ở nhà hồi sinh ở đâu đi bà <laughs> đi bảy trăm mét Ôi ôi ôi ôi Mày Nghe thấy tiếng tao bắn xuống không? Có Ôi bắn phát chết gục luôn ạ Đỉnh vãi lên đéo cân đuổi luôn Con hiệu à? Con nai Tao từ dấu chân con hiệu ấy sừng này Bắn phát giữa đầu luôn nữa chán luôn Dấu ờ, chân màu xanh dương là mới à? Không, mày ấn vào mày có rớt, có chữ ở đấy, đọc chữ ở, ở góc bên phải bên trên ấy Chớt, chớt nào là mới Quân, quân, quân Quân là phải báo báo động đúng không? Âu là cũ Phân thì con mẹ, những người phân của nó nhỉ <laughs> xem thôi nếm thử tí Ủa chịu thế là tao xong hai thú rồi đấy tao Đó xong hiểu. thách hai thú rồi tao, tao bị trượt ngã thôi Quay cướp tao đi ngủ luôn đi rồi. Được đấy, mai chơi cả cược luôn. Mẹ săn hai con nó vãi hết cả cứt ra rồi nhưng mà tao có một con nai này đây đây sao nó con nai đi mày săn đi tao xong rồi hộ đi mày đi đi ngủ gì <laughs> Thôi bây giờ biết chơi rồi, mai săn nhiều nhiều thì thử thách tầm 8 con này Săn xong 8 con đi ngủ Cái gì đấy? Kiểu kiểu này Ờ trước mặt tao luôn này Bán luôn đi Nó chạy Mẹ nó gần tao quá, tao để nó, nó chạy con mẹ đi à Gọi nó về Con gì đấy Nai, Đấy gọi nó về Ôi sao chó sủa bên chỗ mày nhỉ? À Nai sủa Nai sủa Vãi cứt 320 mét Tôi đang thấy anh Hải đẹp trai đang chạy Ui đây một đàn đấy Một đàn đấy Ở đây chỗ ta nhiều dấu chân lắm Just now cái là gì Cứ nghĩa là vừa ở đây À thế thế thế thế thế rồi nó chạy hướng ờ, N Chạy đúng sau sườn đồi rồi Sau sườn đồi à? Ừ. Chạy hướng uh, Thẳng hướng E cơ Check phải trái hướng E một tí Chưa thấy nhỉ Ngồi chặn đường ở đây rồi Dính rồi, hehe, <laughs> headshot dụng luôn, bắn ơi, chết luôn Chết luôn à? Ờ, một con ai Về nhà thôi Về nhà xem mua được gì chưa Súng 6 nghìn Súng rẻ nhất 6 nghìn Mua đạn mới này Đạn khác này Đạn khác nhau nó có ấy khác nhau đấy Đạn free à, để săn gì? Săn cáo này Săn hươu, săn lợn này Săn chó này à, ai săn hươu rồi Rồi, trước săn được mấy đấy thôi Ồ, 6.000 Thôi để tiền mua súng xịn đi, 6.000 cả 6.000 level 5 mới mua được cái con để à mua mua được cái cái cái cái bộ gõ để săn con con có sừng. Tao giờ mới level 2. Đi đi đi thử xem nào. Đồ. Chó này. Có đeo bắn à Mất máu Đó, mất máu, không cho bắn Ờ, à, đuổi đấy được, đuổi đấy đi nhanh hơn đấy Ba lên đủ Ô, tao bị bay mấy trăm mét này <laughs> Bắt rồi, thôi một cây rồi <laughs> Bắt rồi Chết luôn đi thôi <laughs> đúng nhẹ phát bay hơn cây ạ à. Bay hơn mẹ <laughs> Xuống góc map luôn ạ